Hey, it's me, in Second Gamer. If you watch this video, you definitely love The Last of Us Part 2, right? The beginning is just a part of video today. If you have a question, who shaped her? Then let's <laughs> go with me and find out who is this guy. Okay, here we go. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Amy các bạn nhé. Trời ơi, đông thế này chỉ có chạy đánh nhau cái quái gì cho cái màn gọi là Ellie và Dyna thì phải cái kiss kiss kiss lần trước ấy thì game đã chuyển cảnh cho chúng ta đến với <laughs> Abby để điều khiển nhân vật này tiếp ôi ơi ơi mẹ ơi đông quá mẹ ơi shit shit shit hey, everywhere em Vậy mình đã tìm được lối thoát rồi God God Ui hỡi Chưa thoát rồi các bạn ơi ngu rồi Fuck Damn Ui Sao bây được thơ bây giờ chạy lại này Come on come on come on Fire away out man Sợ quá cái đài rêu ngon tởm bãi đái sao mày đánh nhau không bây giờ chúng mày thích làm cái gì ui tia tia tia tia mình không ăn được con này đâu chàng ui sao mình giờ tiền nhau không <laughs> Đó nhau Đấy, leo qua đi, leo qua đi Giời, giờ giờ Tuổi tôm Nói mày biết vậy Bố mày quay lại chụp ảnh luôn Bố mày là phòng tôm rồi này à, Cười cái chụp ảnh là các bạn ơi <laughs> Say hello đi <laughs> Thôi mình đuổi chút chút chút, chút thôi chơi tiếp nhé Thế thưa ạ Kiếp phải lề không Nhưng mà mình cũng không sợ lắm đâu Quay nãy chụp ảnh một phát nữa Ui bỏ qua Này khó Ui Damn Mà đông vậy Ui rồi oh god don't kill me baby don't kill me ui, ui mày vãi đái, what the heck what the heck sao joe lại gặp con này đây vậy hiểu vãi đái, mày còn muốn cứu nó thôi chạy chạy chạy chạy man man. Oh, oh, oh, oh. You okay? I'm okay, baby. Yeah. Where the hell they all come from? Sao mày hỏi tao? Sao biết được? Man, sợ mày cứ đái. Yeah. <sighs> Yeah. I hope you're a good shot. Đương nhiên rồi Ôi trời Rồi ok, ta sẽ trở thành trợ sở ống nước các bạn nha Ui, ui, ui, ui Mày Mày Mày Mày Thằng con, mấy thằng con danh Ui, ui, ui Thằng kia giúp tao Ơ, Dành con đáng tuyết Mày Ok, ok Đợi máu một tí Một cái nơi mình yêu máu quá Ôi ơi, sắp đi rồi Ui Nứng, nứng, nứng Thôi nó Ui kiên vãi lẹo lại phải chơi lại rồi cùng nhau vạch cái này thôi đổi thanh mới nào các bạn ao ao Oh, come on. Come on. Come on. God damn it. Hurry, hurry, hurry up. Nó liếm mất. Yeah. Có vẻ chúng ta sẽ đi tìm cái một cái cửa sổ ở đâu đó. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Gì ấy? That's you, that's you. Bye. Push it up onto the car. Shh. We're getting inside. I'll get the gun to the window. You two keep those infected. Hello. What is that? You. head. You need me to take... I got it! Just keep those infected away! Sorry! I'm running low! Just need another minute! Stop! going! It's this one! Come on! They're everywhere! Don't slow down! Head for those doors! Through here, let's go! Hey, I'm Tommy. That's Joe. What's your name? Abby, are you okay? Yeah. That ain't gonna hold. We gotta go back. We can outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. The horses ain't making it all no, that my way. My friends, uh, my friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a Baldwin place. I can work. All right. I'll get the door. All right. You ride with me. Come on. about this one. When I was 12, I found a skateboard. Uh-oh. And <laughs> I tried to get on it. and it shot right out from underneath me. <laughs> Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. <laughs> myself. Why? Uh. To cover a bite mark? Right here. I got jumped by an infected when I was 14. Turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? <laughs> Uh, hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story. Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you just, okay? Just, will What's you wait, please? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? <sighs> You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you, you get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced? No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west, Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no, it's all right. We'll just light out the storm and get out of here. Oh, got any brushes or a towel or anything? You want nothing lucky. You have no idea. I don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. And who are these people? How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before we head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. Nora, all clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! Get off me! Get off me! Ah! ah! ah! ah! say whatever speech you got rehearsed. Get this over with. Tourniquet his leg. Do it. rush this. Rồi uh, Trời ơi Không biết dầu đang ở đâu đây ta sẽ cùng xuống ngôi nhà này nhé Ooh. 이제 들어요 giường ở đây vãi uh. Cảnh đẹp thật Trời không, ui À rồi, có vẻ chúng ta đúng nên tìm đúng ngôi nhà mà Châu đang bị bắt giữ rồi Man man, come on, come on Before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. What the fuck? Oh, man. no, no, no, no, no, no. Joel, fucking get up. Oh my god. Please stop. Please don't. It's not okay. Joel, please get up. <gasps> fuck. Fuck this shit. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, nghe âm thanh thật là kinh khủng. Man. Bây giờ Joe chết thật sao thể tin được cái nhân vật mà chúng ta điều khiển ừ. MB này chính là người giết dầu Man Giờ em mới hiểu vì sao Nhiều người lại ghét cái tựa game này vậy rồi Man Nhân vật được thứ nhất phần trước thì phần này lại bị chết Oh my Tommy vẫn sống hay hay, You try to have her go through to make sure you're eating. She can't stop us. you have the guys that we would need to do this smart. We'd be leaving Jackson vulnerable. Do they just get to get away with this? No. Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What a WLF move? What are you doing? Ellie có vẻ rất muốn trả thù cho Joe. You know what? I'm leaving tomorrow. Really? And if you want to come with me, great. Tommy có vẻ đang cố gắng cản Ellie. You don't know how large that group is, how armed. I don't care. Okay. Oh. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria okay? Hmm. There's gotta be some folks you can spare. And if she won't budge? well, I'll figure something out. One day. Okay. Just Please. one day. Vậy là Tommy chỉ có thể trì hoãn một ngày để ngăn cản Ellie lên đường thôi. Chúng ta lại phải đợi một ngày sao? Man, I can't wait. so sad. Mà đầu game mà đã buồn vậy sao? thể ngăn cản Ellie trả thù cho Joe, kể cả bạn gái của ấy. Mình cũng muốn trả thù. Shit! Wow. Mình nghĩ cái tựa game này đã đạt đến cảnh giới của việc Ừ, thì ranh giới của giữa game và một bộ phim rồi. từ đầu chơi game mình cảm giác như xem một bộ phim vậy chứ không phải là chơi game nữa đâu Ooh, nice. You need to get your backpack. I hid it by the east gates figured we'd want to slip out that way. Ừ, biết ngay mà tôi trong game chỉ cái mẫu hình mẫu rồi giá cái xe nào để gọi hãng xe Ooh. Tường họa đẹp vãi đai Trời ơi Mình cảm giác hiệu ứng ánh sáng trong game này đẹp hơn cả Red Dead Redemption 2 ừ, Đấm cho cái bây giờ Đừng đi theo tao nữa vẽ này vẽ cái trò vẽ này học y hệt như trong Red Dead Redemption 2 luôn hmm. uh. mình có thể soi gương <laughs> được đấy một số game mới ra gần đây nhất còn không không có cái chế độ đấy soi gương các bạn mặc dù năm nay năm 2020 rồi man Dinosaurus chớt là cái gì nhỉ? Giant Path Mình tưởng đọc là Dinosaur ấy nhỉ Ồ, oh, gì ấy? Châu Bức tranh mà Ellie đã vẽ tặng cho Joe <laughs> Không đẹp lắm đâu Trời ơi, lấy gì thì lấy đi, có mà cứ đi đi Hay phải lên gác Yo, yo, yo, yo. Oh yeah. Okay, xin lên tầng nào. <laughs> tác phẩm hội họa trong tác phẩm hội họa trong ngôi nhà này khá là đẹp trời ơi nhìn xem đi đây là game mà đời thực đây hiệu ánh sáng quá tuyệt luôn uh. oh, cái đàn guitar Billy còn là một người chế tạo ra guitar nữa các bạn ạ nhà vệ sinh bẩn thế yêu uh. Joe Zoom nào mở đi thấy mùi hồi anh không Ui trời ơi <laughs> Đùa thôi Nhưng có vẻ như Ellie đang tìm kiếm cái Cái mùi quen thuộc của show Để nhớ về anh ấy Nhớ về ông ấy chứ Cái mùi hương quen thuộc Oh man Nếu các bạn mới chơi phần 2 Sẽ lầm tưởng đây là Ellie và Joe hồi ngày xưa nhé Nhưng không phải đâu Đây là Joe và con gái của anh ấy Người đã mất ở ngay phần đầu của Tiên của phần 1 tựa game Slash Suburb này Đây mới là Joe và Ellie này Nhưng mà chúng ta không thể cầm lên được Dài à? Oh. A wasp. Oh man. Cái đồ còn so lại của, của châu. Wait a minute. can. I have to bring these people to justice. Man. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. Damn. Vậy là Tommy đã lừa Ellie rồi. Lừa chúng ta nữa. You should have given us a group to go after those fuckers. Wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Hmm? Yeah. On foot? I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo, too. Thank you, Maria. Just, uh, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Get going, you're... you're losing light. chuyển cái này lên tận setter ra setter chảy one oh my god cái tựa game này thực sự quá đẹp luôn mẹ this is my the dream when I was like 10 years old. just Ôi trời Đẹp vãi đái vậy Man Ôi trời ơi Cho đó nhân vật thì cũng không gọi là Giống lắm đâu Nhưng mà cái không ảnh bên xung quanh ấy. Wow Rồi ok có vẻ hôm nay là mình sẽ chỉ chơi đến đây thôi các bạn nhé còn một cả chặng đường dài đang đợi chúng ta ở phía trước để khám phá thành phố Seattle này. Um, Seattle hay Seattle gì đó, mình không biết cái đọc đâu. Uh-huh. Hẹn các bạn ở hẹn gặp lại các bạn ở cái phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái thành phố này cùng với cả Ellie và Dina nữa. Ok. See you later. Bye bye. Didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information.